thôi vậy mà nhanh quá anh tư anh nhớ hôn chiều hoàng hôn ở trên quê mình tim thân thương tim nhắn lúc bình nhìn về phía trời xa em vẫn còn